ngày hôm nay mình sẽ làm video test cũng như là kiểm tra khả năng đi tham của em nó với các skill như vậy đầu tiên muốn test thì chúng ta phải đưa nhân vật này và mình sẽ build theo hướng Magda và pvp ở khả năng tốt nhất cũng như bắt đầu ở các season khác và cũng như nhân vật cũ thì chúng ta sẽ build ở bảng A đầu tiên để tiết kiệm pôn tránh việc anh em tăng xong cái bảng C đây thì nó sẽ bị khi sau khi anh em tăng tiền bảng A nó sẽ bị dư điểm và việc đó anh em phải tẩy lại cái điểm này và rất tốn tiền anh em lưu ý nha việc đó sẽ rất là tốn tiền khi mà anh em phải mua hoa quả để tẩy lại cái điểm này thì trước mắt với bảng A bảng Master A chúng ta sẽ tăng các điểm cơ bản như sau giảm khả năng hư hỏng của trang bị hồi mana hồi máu 10 điểm giao giáp và tăng max 20 pol cho các điểm như là sức mạnh này đây agi và năng lượng sau khi chúng ta hoàn thành điểm cơ bản tôn cho sức mạnh nhanh nhẹn cũng như là năng lượng thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với món đồ để xem món đồ chúng ta yêu cầu những cái gì đối với vũ khí thì sẽ yêu cầu 324 tên áo quần sẽ là yêu cầu 296 tên tức là sức mạnh thì chúng ta chỉ quan tâm chủ yếu vào cái vũ khí mà thôi đối với cái vũ khí mình sẽ thêm biết ADD STR tức là lệnh tăng nhanh sức mạnh 324 ok như vậy là chúng ta đã đủ sức mạnh để có thể mang được cái vũ khí này tiếp tục đó, ờ, chúng ta còn thiếu 254 điểm nữa nhé điểm ADD ghi 254 rồi nhanh nhẹn đã thỏa tiếp tục chỉ còn lại là 930 năng lượng mà thôi điểm ADD NE 930 ok sau khi tăng điểm như vậy thì chúng ta đã có thể mang được vũ khí lên đây khá là đẹp kèm theo đó chính là quần và để build được mắt đa thì mình cũng đã làm trước một số tác phẩm của em đó các bạn hãy hỏi vì sao mình lại build ở cái nhân vật mặc đồ như này thì build làm cái gì thực chất khi mà chúng ta build mặc đồ như vậy á thì chúng ta mới có thể thấy được khả năng đi trên nào là tốt nhất và tăng phone để anh em có thể sử dụng từ đầu cho đến cuối mà không cần phải tẩy lại phone ví dụ ở level 800 anh em chưa thể mang được cặp vũ khí 1000 là một lần một này thì sức mạnh của em các bạn sẽ phải tăng là nó sẽ ít hơn nhưng mà khi anh em úp vũ khí lên thì lại chịu sức mạnh như vậy là anh em lại phải tẩy điểm và tẩy điểm thì anh em là tốn tiền nên đây là mục đích mà video mình làm ra anh em có thể mong anh em có thể hiểu cho mình và mình sẽ build theo hai đường Putin và Iblack thì ở trong video này mình sẽ sử dụng Putin đầu tiên tức là đi theo thế lượng và sau khi chúng ta nâng 930 NE vào vũ khí thì đã đủ năng lượng để có thể tăng được cả skill này nhưng mà skill này sẽ yêu cầu là define mastery 10 điểm Define Mastery là thế nào mình thử nha đây là hệ băng này đây là hệ lửa này đấy Define Mastery nghĩa là mình chúng ta phải tăng vào lên 10 điểm tiếp tục chúng ta sẽ tăng những điểm cơ bản đây, 9, 10 mình cũng chỉ tăng 10 điểm cơ bản trước sau khi dư điểm thì anh em mới được cảm thấy tùy thuộc vào nhân vật của anh em thì anh em nên tăng như nào cho hợp như vậy là ta sẽ xem skill đó là skill nào đây routing thêm mình sẽ đưa vào số 1 vì mình đã học trước skill plasma nên mình sẽ đưa xuống số 3 luôn chúng ta sẽ quay trở lại với bảng master a mình cũng sẽ build 10 điểm cơ bản vào magic mastery để tăng khả năng gây đam của em đó đây mình sẽ cho anh em thấy khả năng gây đam của em nó tăng như nào với bảng c hiện tại chúng ta có được tầm 8.832 mít đam mang lại từ trang bị và 2 ngàn 6 là cơ bản của chúng ta đây mình sẽ tăng một điểm đấy em này nó sẽ tăng cả hai nhưng ô này cực kỳ quan trọng nhưng mà trước mắt mình sẽ chỉ bill với 10 điểm các bạn sau đó dư điểm thì chúng ta mới tăng vâng. và mình để tăng được 10 điểm ở max HP trên này thì chúng ta sẽ phải tăng tiếp 10 điểm max mana tiếp tục chúng ta phải tăng tiếp 10 điểm này ạ max AG tiếp tục 10 điểm mặc máu ở ờ, cột 3 cột tấn công tất nhiên chúng ta vẫn chúng ta vẫn 10 điểm các bạn trước mắt mười tiếp tục 10 điểm mặt chúng ta chỉ tăng 10 điểm và ở đây 10 điểm sẽ tăng khả năng của đam của em đó lên ở đây chúng ta sẽ có ba lựa chọn giảm cái mana khi mà anh em của anh tăng khả năng hồi FD khi mà anh em giết quái vật và khả năng hồi máu ở đây mình sẽ giải thích cho anh em một chút tại sao lại không tăng vào mana thứ nhất ở server của mình mana tiền mua mana rất là dễ và mana hồi rất là nhanh cái việc tăng vào giảm mana là không cần thiết nhưng mà sẽ nhanh nhẹn của em nó ít và tốc độ bắn của em nó ít nên khả năng tiêu hao mana cũng ít nên mình không nên tăng vào nào thứ hai đối với nhân vật đi ép mắc đăng thì khả năng thôi FB gần như là không có vì quái vật nó đánh thẳng vào máu chứ không đánh vào FB nên chúng ta không cần phải thẳng vào máu này và số 3 là lựa chọn hợp lý nhất khả năng hồi HP khi mình chơi quái vật và chúng ta chỉ tăng 10 điểm ở đây sẽ có một min đam và mắc đam cột min đam nó sẽ tăng vào min đam ở with tam này em sẽ không thấy nha mình tăng là nó sẽ thế này đây từ 2076 đến 2014 nhưng mà 3325 này nó sẽ không tăng nha nhé đấy anh em thấy không nó sẽ không tăng và hôm nay mình sẽ tăng 10 điểm 9, 10 tiếp tục 10 điểm cho Mazda tương tự Mazda nó sẽ chỉ tăng ở bên này mà thôi rồi ở dây này ở dây này chúng ta sẽ có lựa chọn thứ nhất là khi mà quái đánh chúng ta thì chúng ta có khả năng hồi lại máu còn bên này là khi chúng ta tấn công quái thì chúng ta cũng có khả năng hồi lại máu ở đây mình sẽ lựa chọn thử là supply tăng khả năng hồi hồi máu khi chúng ta tấn công và là thành công nhưng mà chúng ta chỉ có hồi được năm máu còn bên này thì chúng ta có khả năng hồi 100% máu thì phải vật đánh anh em đinh kinh thường với 10 điểm là sẽ được 3% đây mình tăng nhanh như thấy nhưng mà khả năng thành công của em đó rất là nhiều 3,08 2,92% giờ đang chuyển đầu chúng ta 10 điểm trước mắt ta 9 giờ và giờ đang chuyển 10 điểm Vâng. ok như vậy là chúng ta còn dư 110 pol và chúng ta sẽ đã phân bổ 110 pol này như nào Để mắt mình tiếp tục sẽ cho 10 điểm vào tăng giá của em nó lên tối đa có thể và mình muốn mắc đam nên mình sẽ dồn vào những ô mà tăng đam thứ nhất là magic mastery nó sẽ tăng cực kỳ nhiều đam đây nha, em thấy không tăng 10 điểm cái thứ ba sẽ là tăng đam của vũ khí mắc 20 cái thứ tư chính là mặt bằng được chưa đây là tác phẩm rồi còn 70 điểm 70 điểm này mình sẽ dồn tiếp vào 20 điểm cho đục bộ đam cũng như là bỏ vào giáp rồi chúng ta còn 50 điểm 50 điểm này mình sẽ phải bỏ 20 điểm để tăng vào average cũng như là average mastery để có thể tăng được master 4 của em nó và để mở khóa được khả năng tăng NE và chúng ta mất đi 20 điểm là bao nhiêu chúng ta có 50 pôn trừ đi 20 pôn là bằng 30 pôn còn lại à. Đây, 30 pôn đây mình sẽ tăng luôn để chỉ có thể tăng hai tám chín mười một hai ba năm sáu bảy tám đây mười như vậy chúng ta học được average đây mình sẽ đưa average cho anh em thấy đây chính là iBlast đưa vào Osobot như vậy chúng ta còn 30 pon 30 pon mình sẽ dành 10 pon nếu tí nữa chúng ta bị hụt mất AG quá nhiều là chúng ta còn dư 20 pon với 20 pon này mình sẽ tăng tiếp vào minh đan như vậy chúng ta còn 10 con đúng không 10 con vì phải dành 10 con cho hồi AG thì sẽ chia đều 5 con cho mặt là và 5 con như nào 5 ok chúng ta phải dành 10 điểm vào hồi AG Rồi, như vậy là chúng ta hoàn thành một bảng build với nhân vật Bulldozer Mark ở với Mark 3. Tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại với bảng C. Ở bảng C này mình sẽ lưu ý với anh em một điều. Đây, chúng ta sẽ với một Adapt speed thì chúng ta cần 20 pol. Tiếp tục mình sẽ mở lên. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 rồi 129 thì 390 đối với Agi và NE e thì chúng ta tăng như nào cho hợp lý với 971 điểm thì mình sẽ cần khoảng 600 AG 600 Agi để tăng được attack to set rate PVM đây đối với 600 Agi thì chúng ta sẽ còn phải kiểu bao nhiêu cho 800 AG cộng với 250 bên này nữa là 600 Agi. 5 a ghi từ 390 a ghi là chúng ta có 200 không? 210 a ghi 210 a ghi nhưng đối với một Akash X sẽ được 20 pon vậy chúng ta lấy chúng ta sẽ lấy là 210 sẽ là lên được từ 129 cộng 10 là chính là 139 nhanh dạ nha chuẩn luôn Đấy, 10V và APK Speed ROM T 129 cộng thêm 10 dạ bằng 139 APK Speed đây nhớ thấy không như vậy chúng ta sẽ còn 771 điểm nhưng đối với một quýt đan chúng ta sẽ cần 4 tôn nghĩa là 771 chúng ta thử chia đến 11 với lượng agi còn lại là 771 771 thì đối với ít đam thì tương ứng với 4 tôn đây 4 tôn sẽ bằng một ít đam mình để mình tiếp nha đây ít đam là bằng khoảng 3114 là bằng 3114 rồi chúng ta sẽ cùng thử nhá việc ADD NE 771 đây 3196 nó sẽ cộng thêm mấy điểm bonus nữa gần như là cân đối như vậy chúng ta đã có 11.116 quýt đăng cộng thêm cực kỳ lợi hại kèm theo đó chúng ta sẽ có được 60 phần trăm click down Excel lần down là 50 và đúc của đám gần như gần 30 phần trăm luôn và bây giờ chúng ta sẽ quay với bảng Masterboard đối với master 4 của em nó mình sẽ di chuyển qua đầu tiên mình tăng chỉ yếu vào routing với routing thì chúng ta sẽ tăng mắt hàng đầu tiên để lấy bonus mình làm 10 điểm analytics data speed là chúng ta có được chúng ta sẽ có được 149 đến 150 Đấy. Đó, 139 nghìn đồng đây 149 anh em thấy không thì sử dụng skill routing 10 điểm 20 điểm double click rồi tiếp tục mình giống như các nhân vật khác mình sẽ lấy 40 điểm mắc máu và đối với đẹp mình sẽ không sử dụng đây mình sẽ tăng chỉ vào NE như vậy để tiết kiệm thời gian cho anh em thì mình cũng đã tăng luôn tất cả các điểm ở Mode và điều mình nói ở đây là vì mình build một nhân vật full grocer theo thế là đam cao nhất có thể hay còn gọi là max đam thì chúng ta sẽ tăng vào 40 điểm vào magic 40 điểm NE và Osta tăng hết vào NE nha nhé em và 40 điểm vào skill đam cũng như là 40 điểm vào đam win và để tăng được 40 điểm ở Osta thế này thì chúng ta sẽ phải mở khóa thêm 5 điểm vào O Ablax đây Ablax đó là lý do tại sao mà mình phải học thêm skill này ở master 3 và sau khi chúng ta đã hoàn thành bảng master 4 thì đây sẽ là lượng đam mà em đã có thể đạt được 16.000 nha nhé từ trang bị đấy với lượng đam cơ bản là 4 ngàn rưỡi cho đến 5 ngàn 9 ngàn 6 ngàn và lượng đam mà trang bị mang lại là 16 ngàn 555 một số rất là đẹp ở đây mình có một điều nói với anh em nữa là khi chúng ta tăng điểm chuẩn như vậy thì ERE e chúng ta đạt đến 3 ngàn hơn 3 ngàn và khi mà chúng ta có 3 ngàn Model E chúng ta sẽ được bonus 25, 25 23 phần trăm gì như tam nữa nên lượng đam các cặp của chúng ta là rất là nhiều và bây giờ chúng ta sẽ đi test thực tế xem nếu như vậy thì lượng đam em nói đây là bao nhiêu và KDA là như thế nào sau đó chúng ta sẽ test tiếp với boosting này kèm theo plasma nha nhé ok mình vừa đưa em nó đến bài hotspot của map Icarus màu trái đỏ anh em có nhận ra một điều gì không lượng đam mà em nó gây ra là cực kỳ nhiều 3 triệu 6 đam và lượng mắc đam của em nó lên đến gần 1 triệu 3 đam một con số cực kỳ là khủng khiếp đây KDA này 0.81 0.79 đấy 1 triệu 3 đam anh em thấy không quá là kinh khủng một triệu ba đàn nhảy liên tục luôn Đấy. với lượng đam thuộc tính rất là thấp với một sáu lý do là mình đã không sử dụng cúp tích mà sử dụng một cái pentagram bình thường sẽ thuộc tính bình thường mà thôi đấy một triệu ba đam quá là kinh khủng với một lượng huyết đam lên đến tận là mười sáu sáu ngàn trăm 16.655 vì đây quả là một hiện vật cực kỳ khủng khiếp này nhé đục của đam lên gần gần đến 30 phần trăm đục của đam liên tục luôn quả là kinh dị đấy lại một triệu ba đam nữa em kìa 600 đam 500 đam nhảy liên tục đó 700 đam em kìa 800 đam quả kinh khủng KDA lượng quái và chiết trên một giây là 0.75 nha nha để giao động ấy gần 3 phút rồi và lượng KDA cũng cực kỳ tốt ok như vậy mình vừa đưa em đó để mã cao nhất map đền thờ và để xem em đó tên như nào nha nha đường đam là cực kỳ là lớn ui khởi ơi 4 triệu 8 đam KDA 0.81 trong vòng 10 giây đầu quá là khủng khiếp để xem có chúng ta còn có thể xuất hiện được một triệu ba đám không một triệu hai trăm sáu mươi đó là phụ KDA vẫn không hề thấp hơn so với ở ờ, map Icaro quá nhiều nha anh em với khoảng một phút đầu tiên thì KDA vẫn dao động từ 0.8 đến 0.75 trở lên nhé. quá là lớn đây là chưa có đi kèm putnik nick chỉ có trên cháy thôi không bị tụt KDA không bị tụt phải con chết trên dây sau vậy bám in có rút quá nhiều nha nhé gần như là tương đương với khả năng đeo đam cực kỳ khủng khiếp ờ, một triệu hai trăm sáu mươi ở ờ, mã cao nhất quả là kinh dị ok sau khi lên đến 2 phút thì lượng KDA của em nó đã giảm dần còn 0.73 ui à, 0.75 lại anh em ạ không tụt bao nhiêu cả ok bây giờ mình sẽ quay trở lại và biểu thêm em nó với skill đáp plasma bắn kèm với blutin để xem các bạn nha là KDA có bị giảm không và lượng đáp trên dây có được tăng hay không ok vừa rồi là mình vừa review lại nhân vật Cruiser của chúng ta đi theo đường kèm theo đặt là tăng và đi theo đường này thì chúng ta sẽ không cần phải thay đổi điểm quá nhiều gần như là không thay đổi điểm ở bảng C và cộng một nhưng chúng ta sẽ có một số thay đổi nhỏ ở bảng master 3 khi mà chúng ta đi kèm với plasma thì yêu cầu để tăng được plasma ở master 4 chúng ta phải tăng 10 điểm vào đặt plasma striker đặt plasma property và cũng như là đặt plasma matrix đây là ba ô anh em cần phải tăng để có thể sử dụng được đặt plasma ở matabot và gần như thay không thay đổi ở các bảng còn lại chúng ta sẽ vận dụng nguyên ở bảng matabot thì chúng ta sẽ phải tăng được 5 điểm vào đặt plasma matabot để có thể mở khóa được 40 con bonus ở all star và về skill routing chúng ta sẽ không cần phải thay đổi gì hết và giữ người bảng như cũ với 40 điểm vào magic 40 NE vào Ostar 40 skill down và cũng như là 40 điểm vào winbot và bây giờ chúng ta sẽ đi test đem và cảm nhận được sự thay đổi đa của em nó có thể quá lớn hay không và cũng như là KDA khi sử dụng và để được sử dụng plasma trong quá trình đi bắn quái vật thì chúng ta sẽ phải bỏ đặt plasma vào và tụ ok như vậy là mình vừa đưa conversion của mình lên map mới là map màu trời đỏ và chúng ta sẽ thử xem khi sử dụng kem dark plasma thì KDA của em nó có thay đổi nhiều hay không vừa vào với 20 giây thì KDA sẽ là 0.81 chúng ta sẽ phải đợi lên đến 1 phút đến 2 phút thì KDA nó mới ổn định thì lúc đó chúng ta mới có thể so sánh được hiện tại thì đam bình thường của em nó là 3.4 3.2 đam tất nhiên là lượng mắc đam sẽ không thay đổi thì mình không thay đổi quá nhiều vào ô bước đi hôm nay mày hơi lạc vị vậy nha không cảm nhé bây giờ đã gần như là ổn định lại rồi 0.71 0.73 so với hồi nãy thì đương nhiên mình nhận nhưng mà 0.75 lát nữa ở cuối video chúng ta sẽ có một cái bảng so sánh tổng quan hơn khi mà chia đôi màn hình ra và chúng ta cùng xem được cái khả năng tên của nó đường no môn đa cũng sẽ bị giảm đi so với ở ờ, khi không sử dụng đa plasma thì nó dao động khoảng một sáu và một trăm một sáu mà khi sử dụng kèm đa plasma và cầu năng lượng thì nó sẽ còn một năm Lượng KDA của em nó cũng dao động từ 0.71 đến 0.72. Ok, bây giờ mình sẽ đưa em nó lên đến map cuối cùng, map đền thờ. Ok, như vậy là mình vừa đưa nhân vật của Russell của mình mắc đến hợp mắc cuối cùng và chúng ta hãy xem lượng KDA của em nó như là lượng đam gây ra bây giờ lượng môn đam của em nó ở trong 20 giây đầu tiên là 4.1 vì Gunnar Russell là một trong những nhân vật cần phụ thuộc vào bãi quái hồi tụ là quả cầm cùng là một chỗ thì lượng đam em nó gây ra sẽ càng lớn nên khi mà anh em đi trên với những cái bài quái không phải là hotspot bài quái mà quái di chuyển quả đông thì cái lượng đam của em nó sẽ giảm dần đi thì bên đây thì lượng đam element của em nó lên đến một tám và lượng normal đam bình thường sẽ dao động khoảng ba ngàn rưỡi quá là kinh khủng vẫn là không 72 0.6 mình sẽ phải đợi cho đến tầm 2 đến 3 phút để có được một cái kết quả gọi là khách quan nhất chứ không thể so sánh khi mà một bên là 2 phút một bên là một phút được vẫn là 128 k đam gọi là à, triệu đam đấy, một triệu 280 anh em có thể thấy 16.500 quá là kinh khủng anh em có thể nhận thấy rõ khi mà lên đến gần 2 phút khi mà lượng skill, uh, KDA của quái đã ổn định thì bây giờ lượng quả dưới trên một tay của em nó giảm xuống còn là 0.68 hoặc là 0.7 thôi mà thôi không thể lên được 0.72 như ở khi mà sử dụng chỉ một skill một rút tích giờ là hơn 2 phút rồi video đây xin chào bạn ok như vậy qua bài test vừa rồi như là cái bảng mà mình so sánh khi chia đôi màn hình thì anh em cũng có được cái nhìn khách quan nhất khi mà nhân vật Jun của chúng ta có hay không sử dụng skill routing kèm flash đặt plasma hay là chỉ nên sử dụng mỗi mình skill routing và kết quả cho thấy là khi anh em chỉ sử dụng một skill thì khả năng bị delay dam của em nó sẽ bị giảm đi tức là sử dụng skill routing thì đã đa hơn hẳn so với kem Blappa cũng như là lượng đam gây trên một giây của Brutin sẽ là cao hơn như vậy anh em cũng đã có kết quả cho mình và rồi mình thấy mình nên đi theo đường nào đây là video khi mình test mắt đam nếu như mà anh em đi trên bình thường thì cũng phải cân nhắc khi mà lượng anh em đồ anh em chưa có và khả năng bị quả giết sẽ là rất là nhanh vì nhân vật Rumi Booster là một nhân vật khi mà có lượng đẹp không cao nhưng hiện tại mình đã đi mắc đồ lượng đẹp của em nó chỉ là dao động từ 6 ngàn 6 trăm chín mươi lăm so với các nhân vật khác thì bây giờ nó phải tầm tám ngàn và hy vọng mình làm video này sẽ có ích được cho anh nhé về khả năng kết quả của nhân vật Kim là một nhân vật mới trong season 16 bye bye và hẹn gặp lại nha anh em đừng quên để lại cho mình một like đăng ký kênh cũng như là chia sẻ như cảm thấy video này có ích bye bye